anh muốn xóa đi thế con tim anh đã chơi muốn xóa đi hết tất cả tìm mùa trắng anh mặc dù em ơi anh đang chơi và giữa dòng đời vì cứ nhớ mãi một người đã quá xa vời yêu thêm trong con tim anh chưa nên làm lối anh muốn xóa hết tất cả bao hy vọng trong anh mặc dù con tim anh đã trở đến rất rối bời vì phải cô quên một người